Chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và chào mừng bạn đã quay trở lại chuỗi video đào tạo về kinh doanh online. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn tam giác thành công trong kinh doanh online. Và trong phần này thì sẽ có ba yếu tố ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến việc bạn có kinh doanh online thành công hay không. Cái yếu tố đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn, yếu tố đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là đầu tiên tôi sẽ vẽ ra một cái tam giác đã thì khi chúng ta làm kinh doanh online thì nó sẽ có ba yếu tố sau đây yếu tố thứ nhất đó chính là về sản phẩm của chúng ta yếu tố đầu tiên vô cùng cần thiết là chúng ta kinh doanh phải có sản phẩm yếu tố số 2 đó là về marketing và bán hàng marketing và sale marketing và bán hàng và yếu tố số 3 đó là hệ thống hệ thống đây là ba cái phần vô cùng quan trọng nó là tam giác thành công trong kinh doanh online và nếu như bạn kinh doanh online bạn muốn xây dựng hệ thống kinh doanh online thì chắc chắn bạn có phải tập trung vào ba yếu tố này và tôi muốn hỏi bạn nếu như bạn có 100 triệu hay như bạn đang có 100 nguồn lực 100% nguồn lực thì bạn sẽ tập trung bao nhiêu phần trăm nguồn lực của bạn vào sản phẩm bạn sẽ tập trung bao nhiêu phần trăm nguồn lực của bạn vào sản phẩm có rất nhiều người họ tập trung rất nhiều vào sản phẩm họ có thể dành hết toàn bộ số tiền họ có để nhập hàng về tôi quen rất là nhiều người họ bắt đầu vào kinh doanh online và họ có số vốn khoảng 100 triệu và họ bỏ tới khoảng tầm 50 đến 60 triệu để nhập hàng, để nhập sản phẩm về. Các bạn tưởng tượng ra điều này không ạ? Và sau đó có một cái vấn đề xảy ra, có một cái lỗi buồn xảy ra đối với họ đó là họ nhập hàng về nhưng họ không biết cách để marketing và bán hàng cái lô hàng đó và hàng của họ thì cứ để lại ở trong kho và có một cái công thức một cái số phần trăm được nghiên cứu được thống kê từ những nhà marketing số 1 của thế giới họ họ khuyên bạn bạn hãy dành ra 20% để tập trung vào sản phẩm sản phẩm sẽ tập trung vào 20% sản phẩm chúng ta sẽ tập trung vào 20% bởi vì sao chúng ta lại chỉ nên tập trung vào 20% bởi vì các bạn hãy tưởng tượng các bạn có 100 nguồn lực thì các bạn khi mà các bạn dồn nguồn lực vào phần này thì phần kia sẽ bị thiếu cho nên là chúng ta chỉ nên dành ra 20 phần trăm 20 phần trăm vào nguồn lực là sản phẩm tiếp theo về marketing và bán hàng thì các bạn sẽ dành bao nhiêu phần trăm marketing và bán hàng các bạn sẽ dành ra 60% nguồn lực của bạn tập trung vào marketing và bán hàng bởi vì sao các bạn bởi vì chỉ có marketing và bán hàng nó là cái khâu đem lại cho bạn tiền và doanh thu chỉ có marketing và bán hàng nó là khâu mà đem lại cho bạn tiền và doanh thu còn bạn thử tưởng tượng này ạ sản phẩm bạn có phải mất tiền để mua sản phẩm về không ạ bao số bạn hiểu được điều này ạ? còn marketing và bán hàng nó là cái khâu mà để giúp bạn giúp bạn có thể thu được tiền về đó thì các bạn cần phải dành ra 60% nguồn lực nguồn lực về tài chính nguồn lực về thời gian nguồn lực về con người để tập trung vào marketing và bán hàng và sau khi bạn dành ra 20% nguồn lực vào sản phẩm 60% vào marketing và bán hàng và còn 20% nữa thì bạn hãy tập trung vào hệ thống 20% bạn tập trung vào hệ thống nghĩa là bạn sẽ làm công việc gì nghĩa là bạn sẽ tập trung vào đào tạo nhân bản hệ thống của bạn bạn hãy thử, thử tưởng tượng bạn là một người bot mỗi ngày bạn có khả năng bán 100 đơn hàng và sau đó bạn đào tạo bạn nhân bản những người thành viên trong đội nhóm của bạn trong hệ thống của bạn mỗi ngày họ cũng bán được 100 đơn hàng thì bạn sẽ có hàng hàng trăm người, hàng ngàn người bán hàng, mỗi người bán được trăm đơn hàng cho bạn và bạn sẽ trở thành một người vô cùng là tài giỏi, một người vô cùng giàu có nếu như bạn biết cách đào tạo và nhân bản. Đào tạo và nhân bản là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho hệ thống kinh doanh online của bạn thành công. Và đây chính là ba cái yếu tố nó là tam giác thành công trong kinh doanh online và bạn sẽ không thể thành công được nếu như bạn mất một trong ba yếu tố này và khi bạn đã biết công thức này thì hãy hãy hãy biết để mà phân bố thời gian phân bố nguồn lực về tài tài chính nguồn lực về con người phù hợp với những cái chỉ số mà hôm nay bạn đã được học hãy tập trung nhiều nhất vào marketing và bán hàng marketing và bán hàng marketing và bán hàng thì marketing bạn hãy dành ra cho tôi hai cái hướng đi là marketing hướng đi số 1 bạn hãy tập trung đó là tập trung marketing vào sản phẩm tập trung marketing cho sản phẩm và tiếp theo đồng thời tập trung marketing cho sản phẩm thì hãy tập trung tiếp nữa marketing cho người boss của hệ thống của bạn hãy tập trung marketing thương hiệu sản phẩm và tập trung marketing thương hiệu cá nhân thương hiệu cá nhân ở đây đó là thương hiệu cá nhân của người bot của hệ thống của bạn hãy hãy làm cho người bot của hệ thống của bạn sẽ trở thành một nhân vật thu hút hãy trở thành một người mà toàn bộ những người khác trong hệ thống hay là ngoài hệ thống muốn trở thành và hãy tập trung xây dựng marketing cho người bot đó cũng như là xây dựng marketing cho sản phẩm và đây là ba phần vô cùng quan trọng và cảm ơn bạn đã xem video này hãy áp dụng hãy áp dụng để thay đổi công việc kinh doanh của bạn tôi biết là bạn đã đang tập trung vào sản phẩm bạn chưa biết cách làm sao để marketing và bán hàng hay bạn chưa biết cách làm sao để có thể đào tạo nhân bản hệ thống và ngay từ hôm nay ngay từ giây phút này bạn xem video của tôi bạn đã biết công thức bí mật này thì hãy áp dụng nó hãy thay đổi tập trung nhiều hơn vào marketing và bán hàng và đào tạo hệ thống sau đó và sản phẩm của bạn thì cũng phải tốt thì mới kinh doanh bền vững được trên internet cảm ơn bạn xin chào và hẹn gặp lại hãy subscribe kênh youtube của tôi để xem nhiều video đào tạo về kinh doanh online hơn nữa xin chào